Hello cả nhà Thì à, đây là lô đất ngay chỗ mà khu công nghiệp Bắc Đồng Phú Có tổng diện tích là 180 mét vuông Đây cả nhà Đấy như cái, cái trụ xanh xanh đấy Ngay gốc cây này này Qua đây Ngang 6 mét nha cả nhà Sau vào đó 30 mét Là 180 mét Rồi đây là cái à, đường Đây là cái đường của lô đất thì hiện trạng nó là bê tông Nhưng trên số nó là đường nhựa nha cả nhà mình cho nó là đường nhựa Và đây là cái cống này Đây là cái cống Cái đường này nó, nó chưa làm nó mới làm bê tông à Hiện trạng nó, nó, nó, nó, nó, nó là nhựa Đây này Tụi mình gọi lại Gọi là em à, anh nghĩ ờ, cái đường bê tông này là chắc là nó có trước á rồi xong rồi nó nó nó, nó quy hoạch nó làm nhựa nên nó, nó mới đó nhựa đây này chị em thấy cái cống không nó nó, nó chắc nó đang làm rồi sao sao nó không làm nữa đâu cái cống nó nó nó làm nó lắp rồi này quá lộn <laughs> ừ. đây đây đây có cống to này đây cống thực bự này đây đây đây là đường bê tông này lô đất này đó có con đỡ đâu nè với là với là đường nó ra, ra tới đây nè đó đó xuống dưới kia được thế mà như thế <laughs> Không biết được bây giờ biết giờ biết ai đâu tìm hiểu. à, không có <laughs> nói chung là là là là ý là mình giờ mình xin lượng thôi chứ cống cống hình nó liền đó đâu đó ờ nhưng mà cống liền chưa hết đây có được tí à à liền được mình đây đúng không đối diện đây đúng không em nhìn đâu đây là lô đất này đây là lô đất này đó ờ em thấy rồi đẹp đó lô đất ai kia nhưng mà ý là anh chạy vô đây anh thấy cái cống anh nghĩ là à, chắc là nó nó, nó lành nhựa nhưng mà một có là là là, là bê tông đây đường bê tông đây đường bê tông cũ hồi xưa hai là hai là nó đang làm nhựa nó hết nhựa rồi nó đổ bê tông cái này để em nếu mà trường hợp mà mà đầu tư thì chắc là để uh, qua để xin uh, đi qua phòng địa chính thì xin hỏi thử xem như thế nào quỹ đất này ra sao mà sao lại nó này hiện ra trên sổ ấy đường nhựa mà ngoài đường bê tông xem họ nói sao nhỉ để mấy bữa nữa em bay lên ừ. vâng em bay lên xem nào chứ còn lúc mua bán thì bên kia phải xin trích nộp giấy xác nhận bất động sản cho mình luôn chứ không có tránh trường hợp là à, nhiều lô đất có sổ sách đó, lúc ký xong đâu đấy nhưng mà lúc đi làm sổ làm không được đứt đấy anh ạ không do đây thì, thì không sao nhưng mà nó là cái à, cái cái đồng phú này thì nó đâu có làm xác nhận tình trạng bất động sản nó đâu có làm tính lục nhưng mà mình yêu cầu cờ, yêu cầu chủ làm thêm ấy thì chú cũng làm ở dưới này người ta không làm người ta không làm giống như mình ở trên đó mình sao mình làm vậy chứ nhưng mà thì, ờ, kêu họ ủy quyền qua cho mình thì phải làm chứ còn không thì mình phải đi lên địa chính mà hỏi tại vì này lấy cho người thân này mình phải hỏi cho à. lỡ cái ờ. à, còn lên không lên địa chính đấy hỏi lên địa chính hỏi đây ừ. em em cầm cái ái photo đấy em lên địa chính em hỏi vâng thì em nên không thì để em em ấy lên địa chính hỏi thử nữa à. cũng được anh ơi nó chưa nội giới rồi đúng không nó đóng cọc mô nó chưa nội giới hẳn thì không không có đóng cọc vào đâu cái cái đây cọc cọc cọc lô đất mà cái này dạng phân lô mà nó đâu có làm bài bán cho dự án đâu nhưng mà im lặng thì nó cũng chưa đường hay sao ấy thì chưa đường này thì anh nhìn đây này anh nhìn cái cống này này thì anh mới <laughs> thấy anh nói à đường chắc nó ra tới đây thì anh mới gọi cho em á ờ, đường 10 mét cơ mà à đó đường này tới đây. để để để không để em có khả năng một vài ngày nữa em bay lên bay lên xong được thì em em dẫn nhỏ ra ngoài địa chính hỏi thử lý do tại sao đường to như thế này mà làm như thế này à nhìn được nhà máy luôn kìa anh đứng lên nhìn nhà máy luôn kìa ờ, thấy thấy nhà máy luôn mà đẹp này anh đẹp đấy ừ. nói chung vị trí đẹp nhưng mà không, không biết là lý do sao mà nó đổ bê tông Hôm bữa anh gọi cho bà chị rồi cái bà chị mà anh gọi trong cái video mà anh gói em đó là là là, là, là chủ đất á à. anh chọc anh chọc chị nó là sao hầu không mua ngoài kia mà mua trong này chị nó không không có không đủ tiền ngoài đó mất hơn hai trăm ba trăm triệu nữa vâng. đó rồi ok đường nói chung là ở đây là là nhiều hết chứ cái tự nhiên cái đường này bê tông chứ cái nhánh chỗ kia là bê tông và vâng, không sao cái này để bữa nào em lên em hỏi địa chính luôn quỹ đất này ra sao như thế nào cũng được để em thử cũng đỡ để em thử ừ vâng còn nếu mà cần nhất thiết mà cần có trích lục thì để email nhờ chủ nhờ chủ ký ủy quyền qua để mình nếu mà bên khách của mình ok và ký hơn thì mình làm một là họ địa chính hay là mình cần trích lục thì kêu chủ ký qua cho mình thì mình đi xin trích lục nữa không lên thôi lên thôi địa chính là được rồi còn còn uh, trích cho thì, thì không ấy đâu tại vì số mới mà tao còn ấy à, như à, số, mới à? số mới 2020 đó không thấy hả à à, à, à, số mới cho nên nó nó sẽ không có xảy ra những cái vấn đề kia vâng vâng số mới thì ok được anh ạ ok à chứ giờ giờ ờ, là mình muốn biết là là quỹ đất chỗ này là là là như thế nào sao tự nhiên trên số đường nhựa mà thực tế nó đường bê tông thì thì hỏi thử vâng vâng ok vậy để trong một hai ngày nữa em lên luôn đấy để em mình chia sẻ cho bé em đã về gửi video cho em đi em chia sẻ cho bé em đã rồi có khi là các thứ thứ em sắp xếp đầu tuần em lên em à. lên hỏi để chính lo thử thôi để chính thứ thứ, thứ xa tự nhiên ở trong này đường nhựa hết mà tự nhiên có con đường này bê tông hay lúc nào anh rảnh anh tự vào anh hỏi thử xem anh toàn ơi hồi xưa thứ hai ý, ý hồi xưa giờ anh không có hỏi ờ, địa chính của xã này của ủy ban phường chứ phường chứ nên thị trấn nhỉ đây là ở đây là là nhân lên đồng phố á phòng một cửa đồng phố hay sao á phòng một cửa hay là vào địa chính của của ủy ban nhân dân phường hà nội đưa coi lại số rồi đỡ đỡ đỡ anh hỏi chủ đất rồi em nghĩ là hỏi ủy ban nhân dân phường được rồi địa chính của phường á của của của tân phú cái này là sổ này sổ của thị trấn tân phú, tân phú à thì Đấy, là, thì lên tân phú đấy và ủy ban nhân dân của nó có cái phòng địa chính mình hỏi thử là nó quản lý nó biết vì ngày xưa em mua và vâng. ok anh vậy anh tranh thủ thôi về rồi anh ạ chưa rồi rồi rồi rồi rồi đang chạy về vâng ok anh cảm ơn anh nhé rồi rồi. Em nhé. rồi rồi rồi rồi rồi Rồi thì bây giờ mình từ lô đất mình sẽ chạy ra bên ngoài nha cả nhà bên đường đường đường nhựa sau đó mình chạy vào khu công nghiệp một xíu để cho cả nhà xem nha cái lô đất này này cũng cả nhà xem lại nha đầu kia mình có có quay á thì à, lô đất này ngang 6 sau 30 180 mét. có 75 mét thổ cư 75 mét thổ cư nha cả nhà mình không hiểu nha ở đây thì thực ra là mình không hiểu tại sao uh, tất cả những con đường kia nó đều là đường nhựa mà chỗ này là đường bê tông cái này cũng bê tông mắt đất gần đây 0967 đây là lô đất nằm đối diện với khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng mình sẽ chạy à, một vòng ở đây nha cả nhà ở video trước thì mình có chạy rồi bây giờ mình chạy lại cho cả nhà cùng xem ở đây thì mình à, không có nhiều lô mình chỉ có một lô đó thôi cho mình vay cũng hai ba video để cho cả nhà nắm thông tin về những lô đất cũng như là nhà máy xây dựng ở đây thì à, để mình tìm hiểu xem là khu công nghiệp Bắc Thành Phố mở rộng này thì hiện tại người ta quy hoạch bao nhiêu hecta à, nhưng mà thực tế mình thấy đang xây dựng khá là nhiều nhà máy chỗ này hiện tại đang là à, anh em kêu là năm cái thì mình cũng cũng, cũng, cũng à, biết còn năm cái thôi còn à, thực tế là, là sau này xây dựng bao nhiêu thì mình chưa có nắm nha thực ra mình chưa nắm thì ừ, có sao mình nói vậy cho cả nhà cùng biết thôi để chúng ta cùng tìm hiểu mình vay được à, lúc nào thì mình vay mình mình sẽ đưa lên cho cả nhà cùng biết cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha nhà máy xây à, khá là nhanh cả nhà khá là nhanh luôn á ở đây à, có cái trụ điện cao thớ thì chắc trụ điện cao thớ này là không có nhà máy nào xây đâu người ta cũng phải tránh ra cái đoạn bắt đầu từ đây vào ừ. cái nhà thấy ờ, chỗ này tiềm năng đúng không ạ à? rất là tiềm năng khá là đẹp ai mua lâu nay thì ờ, nói chung là tương lai gần như cái nhà không phải tương lai xa đâu tương lai gần tức là mình có thể kinh doanh luôn ngay lập tức ở đây là nhà máy đang xây còn chúng ta hiện tại đang di chuyển ra đường TT741 nha phía xa xa kia là chúng ta đã thấy đường TT741 rồi do chiếc xe này nó che á đó, mình đó mình chờ xe đi rồi mình mình đi đó là mình xem đây là khu vực nhà máy này đó là khu vườn nhà máy này cả nhà anh chạy xuống kia xem thử rồi ở ngoài này là khu của dân nữa này đây là cái dân ở nữa này cả nhà phía xa xa lên này đây là một có một con đường mòn đi vào kia khu của dân à kia đường này chạy ra đường đường quốc lộ luôn này la chạy ra quốc lộ luôn cả nhà ở đây sẽ có một con đường đây đường này đường này đường bê tông chạy ra quốc lộ đó cả nhà thấy không ạ chạy ra quốc lộ chạy là đường ờ, bốn mươi một á rồi chắc cái vị đất này là vị đất trống này vị đất mà không được phép xây dựng này nói chung là trên đường ờ, điện cao thớ điện điện áp mà em được cái đường quanh của nhà nước này cái khoảng cách mà không được xây dựng nó rộng lắm chắc cái vị đất này là không được xây dựng này tức là không được xây dựng uh, công trình ở đây để xây dựng rất là nguy hiểm Rồi chúng ta đang đi ra tới ờ, đường quốc lộ rồi cả nhà Và chúng ta đang đi ra tới đường quốc lộ và đường ờ, DT741 Chính xác là đường DT741 nha Đó. Và hiện trạng thì tầm khoảng cỡ ờ, cuối năm sau thì chỗ này nó sẽ sầm uất nó phát triển rất là phát triển cái nhà thấy không ạ à? à, bây giờ chúng ta sẽ đi vừa đồng xoài nha cả nhà chúng ta vừa đồng xoài rồi cái con đường này là con đường mà lúc nãy dẫn vào uh, cái khu đất mà mình vay này mình đi này rồi hiện tại chúng ta đi vừa đồng xoài từ đây mà vừa tới trung tâm đồng xoài thì tầm uh, 10 km 10 km nha cả nhà rồi cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh nha theo dõi to toàn và toàn sẽ quay nhiều video khác cho cả nhà cùng xem ạ à.